Quero lembrar vocês que essa ferramenta é conhecida por vários nomes por aí: multiferramenta, multicortadora ou multioscilante. Vamos começar nosso teste com uma lâmina bimetal Essa lâmina bimetal é da Bosch. botar uma lâmina da Uesco para madeira. agora gesso acartonado drywall. também a lua da Bosch. fazer a troca da bateria. Quero pedir desculpas a vocês, pois vou ficar devendo o teste de alguns acessórios que não tenho aqui, como a lâmina para cortar tubos de alumínio e cobre, e também essa espátula que não tenho onde usar para remoção de respingos de tinta e massas. A respeito da bateria que acabou no meio do vídeo, ela estava com menos de meia carga. A autonomia dela é muito boa. Quero deixar minha opinião sobre essa ferramenta que de todas as oscilantes que eu usei até hoje, essa aí com certeza de sobra foi a mais potente que eu usei, tanto a energia elétrica quanto a bateria.